Xin chào, ở trong à, video ngày hôm nay thì à, tôi hướng dẫn anh chị trong lớp quảng cáo Facebook Pro từ A đến Z của tôi là tôi hướng dẫn anh chị đó là tạo được cái nhóm đối tượng tương tự đối với nhóm đối tượng khách hàng mà đã mua hàng đấy tức là sao là tôi tạo ra được cái nhóm đối tượng là có hành vi này có sở thích này và một số cái hoạt động khác là tương tự với nhóm đối tượng mà gì ạ khách hàng mà đã bấm nút vào nút mua hàng này đấy họ hỏi giá vân vân thì ờ, để tạo được đối tượng này thì anh chị hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi đầu tiên anh chị hãy vào một cái đường link có tên là facebook.com này xoẹt ads manager audience đây nhá audience và tôi sẽ copy nhé tôi để trong nhóm của lớp đó thì hiển thị ra được cái gì là cái đối tượng chúng ta cần tạo thì ở trong video trước tôi đã hướng dẫn anh chị đào tạo được gì ba nhóm đối tượng rồi đó hoặc là anh chị cách số 2 để đăng nhập vào đúng không thì anh chị cũng vào một cái trình quản lý quảng cáo là facebook.com duyệt ad manager và sau đó anh chị bấm vào cái nút ba ba gạch ở đây là tất cả công cụ này và sau đó là chọn đến phần đối tượng của tôi có hai cách anh chị nhé đó, thì bấm đó, ờ, tiếp theo là gì là chúng ta đang cần gì à đang cần tạo ra cái nhóm đối tượng số 4 đúng không là nhóm đối tượng là tương tự với nhóm số 3 Tức là nhóm 63 là có hành vi là đã mua hàng đúng không? Thì để tạo được nhóm đối tượng tương tự thì chúng ta làm như sau. Đấy, thì đầu tiên là anh chị chọn cái nhóm số 3 này và anh chị bấm vào tạo đối tượng của tôi. Và anh chị chọn đối tượng là đối tượng tương tự. Sau đó anh chị nhấp chuột vào là chị chuyển sang cái tab là nguồn khác anh chị nhé, nguồn khác. Đây, thì chúng ta chọn cái nhóm đối tượng là gì? Tương tự với nhóm số 3 là khách hàng đã có hành vi mua hàng đúng không? thì một số anh chị bị vấn đề như sau đó là gì khi chị bấm vào nút tạo đối tượng tương tự đúng không tạo đối tượng tương tự này và anh chị anh chị nhấp chuột vào đây thì nó không hiển thị ra cái nguồn khác này đúng không thì cách số 2 đó là anh chị hãy chọn gì à chọn nhóm số 3 này và anh chị bấm một phần dấu ba gạch đây đấy và anh chị chọn cho tôi là tạo đối tượng tương tự nhé đó có hai cách như vậy thì anh chị chọn quốc gia nếu như anh chị bán hàng tại Việt Nam thì anh chị chọn ở Việt Nam và nếu như anh chị chọn ở ờ, các nước ngoài đấy ví dụ Mỹ hoặc là Canada hoặc là Nhật Bản thì anh chọn cho tôi đúng quốc gia đó à, chị thì tôi bán hàng từ Việt Nam thì tôi ghi là Việt Nam ở à, Việt Nam và quy mô đối tượng là anh chị cứ để cho tôi là khoảng từ 1 đến 2 gì 2 phần trăm đúng không Ví dụ tôi để 1 phần trăm đúng không Nếu để số 1 nếu như chị chọn là một phần trăm thì ở đây họ giải thích như sau là đối tượng tương tự 1% bao gồm những người giống nhất với nguồn đối tượng tương tự của bạn. À, tỷ lệ này càng lớn thì đối tượng càng lớn và mở rộng ra đúng không? Đó. Thì ở đây ghi là 1% là tại Việt Nam. Tức là đối tượng tương tự đúng không? So với nhóm số 3. Đó thì họ tính ước tính khoảng gì? 935.000 người tức là 935.000 người này là có hành vi có sở thích và một số hoạt động khác nó giống với cái đối tượng gì à, bấm vào nút mua hàng ở trên page này thì thông thường là tôi hay chọn là hai phần trăm anh chị kéo là nhập cho tôi là hai phần trăm nhé hai phần trăm và như vậy là đối tượng số 4 đã được tạo đúng không đã được tạo thì anh chị muốn xóa đi nhé xóa đi thì anh chị nhấp chuột ở đây thôi và bấm xóa cho tôi và bây giờ tôi lại làm lại từ đầu để chị dễ hình dung nhé như này tôi đã thì tạo ra hai nhóm đối tượng bị trùng lặp rồi đó thì bây giờ tôi thao tác lại này là đầu tiên tôi sẽ chọn nhóm số 3 đúng không và sau đó tôi bấm vào dấu ba gạch này và tôi bấm vào tạo đối tượng tương tự này tôi chọn là Việt Nam đấy Việt Nam nhé và tôi chọn là quốc gia Việt Nam này và tôi chọn là 2% tôi kéo hai phần trăm chị nhé thì hai phần trăm này là khoảng gì 1 triệu 870 ngàn người có hành vi sở thích và hoạt động nó giống với những đối tượng mà đã bấm vào nút mua hàng ở trên cái page này đó sau đó là chị bấm vào phần tạo đối tượng cho tôi như vậy là gì cái đối tượng số 4 đã được tạo xong đúng không là hai phần trăm tổng dân số Việt Nam là những người dùng Facebook có hành vi tương tự với nhóm số 3 đúng không thì anh chị muốn đổi tên cái nhóm này là nhóm số 4 đúng không thì anh chị bấm vào phần tích chuột vào đây đúng không bấm vào chỉnh sửa cho tôi anh chị đã đổi tên lại thì tôi ghi là gì à nhóm số 4 này nhóm 4 đấy đối tượng tương tự là hai phần trăm đúng không là pay đấy hai phần trăm với Nguyễn Thị Vân Anh tôi ghi là rõ pay anh chị nhé để sau này chúng ta tạo được nhóm nhiều nhóm đối tượng là pay khác nhau anh chị nhé đó. Ok rồi. Thì phần mô tả anh chị cũng uh, mô tả tương tự thì copy ở đây cho nó dễ nhớ nhé. Bấm vào lưu cho tôi. Đó. Và như vậy tôi đã hướng dẫn anh chị đó là tạo được cái nhóm đối tượng số 4 đúng không? Thì một số anh chị hỏi là gì? Là muốn hiển, hiển thị cái quy mô số lượng ở đâu thì anh chị chú ý sang bên cột bên phải đây. Anh chị bấm vào đây. Anh chị bấm tích hết vào cho tôi. Thì chúng ta sẽ thấy được số lượng quy mô. Đấy anh chị xem này. Nhóm số 4 này hiện tại nhóm số 4 là gì đang dưới 1.000 có nghĩa là anh chị phải đợi cho tôi khoảng độ 15 đến 30 phút nhá thì cái nhóm đối tượng này nó mới cập nhật đúng không đấy, hồi đó chúng ta gì 1 triệu 870 ngàn người đúng không đấy thì đợi một chút xíu nữa ok còn nhóm khác đây nhóm khác đó hiện hiện tại là cái page mới cho nên cho nên là gì là cái đối tượng là số 3 nhóm số 3 này nó còn ít anh chị nhá thì sau này chúng ta gì chạy bán hàng sau này chúng ta gì là chạy quảng cáo nhiều khách hàng tương tác nhiều thì những những đối tượng này là tự động nó mở rộng anh chị nhé tự động nó update nó cập nhật vào đây và như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị đó là tạo được nhóm đối tượng số 4 đó là nhóm đối tượng tương tự so với nhóm khách hàng đã mua hàng anh chị thấy đoạn video này hay hãy hãy bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình cuối cùng là tôi xin chúc anh chị thành công xin chào và hẹn gặp lại